sao đâu các bạn ơi Hôm nay thì mình nghe nói gọi là Simi với Camui cũng à, lên trình được xíu rồi Nhưng mà tụi mình vẫn chơi đấu thường <laughs> Làm gì làm gì đủ level để mà chơi rank không em đủ đâu, level rồi nhưng mà do sim gọi là chưa có à, gọi là đủ uh, cấp độ để gọi là chơi lại, uh... lại cái trò đổ lỗi cái, do tôi cái gì vậy ca bôi cái gì vậy cái gì vậy cái cái gì vậy ca bôi sao chị vừa mới lòi cái đầu ra là chị chết rồi trời ơi cái đầu xanh thằng này nó cầm à, à, sao mọi thứ diễn diễn ra nhanh quá ta nhanh quá trời luôn Ê, video mới có hai phút rồi á video mới hai phút thôi mà mọi thứ diễn ra nhanh quá mọi người cay cay cay gánh kiểu gì vậy cay chưa trời từ từ chị mới bình tĩnh thiệt tình luôn á à, nói chung là chị chơi sao cũng được nhưng mà em sẽ gọi là gánh sim chị không bởi vì là à, dù à mai sai dù à mai love giờ <laughs> cái gì cá muối chị chị làm cái mặt gì đó, sao chị làm cái mặt gương mặt gì kỳ vậy không à, cá muối đang hạnh phúc quá trời ơi đúng cá muối à. đang, đang khóc trong hạnh phúc vậy không à, à chắc là đó. chắc là chị thấy kiểu giống như là tụi em tình cảm quá chị kiểu cảm động tình cảm của hai đứa rồi à. <laughs> không không gato qua à, gato gato gato gato gato đấy trời ơi à thì ra là gato à à thì ra là gato đây mình thấy rồi woo, woo, woo. rồi ui rồi mất máu các bạn ơi bắn đầu quá ây anh em ơi Ôi nó bên kia nó bên kia kìa Cai ơi cẩn thận Trời ơi được rồi được rồi được rồi Để Cai qua cây ờ, cứu chim Ok Cai luôn Trời ơi đúng là Cai của chim Trời ơi chị Camui chắc không ai cứu Ây da đậu xanh mình chết rồi Ôi trời ơi chị Camui chắc không có ai cứu <laughs> ừ. Đậu xanh nó vô nhà Nó vô nhà nó giết mình luôn Trời đất ơi cẩn thận nha thề luôn á anh em tôi cũng ngờ là cái pha nãy á là tôi không phải tôi bị bắn lén đâu anh em mà tôi còn bị kiểu như là cái thanh niên đó gọi là vô nhà bắn mình luôn á cho nên là mình phải tập trung nghe một chút xíu anh em à ủa cái mùi bắn kiên quá à ôi còn, còn... lên con ơi tôi đang công em có lên hồi máu hồi máu chơi đúng rồi đây đây đây đây đây đây đây sim quá đấy chị gánh sim bây giờ không cần cai đâu Chị cái Jimmy ơi cái ơ chị sim ơi kìa ơ à, ơ thế mình chào, nó bắt nào nhỉ hello em tôi chết rồi hello em em em ơi em trai em có nghe em không ờ hello em giờ mình chơi nhá à, anh đang quay clip á ờ, ok em đã được lên tivi bảo bảo bảo em thì gánh mình đi em <laughs> em ơi em ơi em gánh tụi anh được không em được được đúng không Ủa cay, cay ơi đánh nghe là cay gánh mà cay Sao lại bảo thằng bé gánh vậy Không em trai à em bây giờ em gánh chị Camu nha Còn anh thì để anh cứ gánh uh, Simi nha Đó <laughs> ok ok nhà em trai rồi ok luôn em trai ơi ok em trai luôn chơi chơi chơi chơi luôn <laughs> chơi cái thằng em đi kìa em mặt kia thế à, thế à, à. em ơi ờ, mình mình ơi. mình thua hai trận em em em gán gán gánh tụi anh nhanh à nhầm ý là gánh Camui nha rồi Camui chơi tạ quá anh phải gánh nè <laughs> cẩn thận em ơi cẩn thận em ơi sao có cái hàng sao hàng rào hàng rào trước mặt trước mặt đúng rồi chị Camui mới chơi mà đâu quá, đâu quá, đâu đâu quá, đâu quá. Ui bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm ấy da. Ấy trời ơi. Thay bơm keo qua chị, bơm keo đâu? Ôi nó đang chạy tới kìa, đang chạy tới kìa. Rồi xong. Ôi nó đây à, trời ơi con từng đi. Trời ơi, đứng đằng sau luôn các bạn ơi. Nó có bơm keo, nó có bơm keo. Mèo. Chết đi mèo. <laughs> Chết luôn. Em ơi, em gánh tôi anh đừng có bếm nào là tay <laughs> to là là top đầu nào là tay to là là top đầu sao trên đây là hư vọng xin mi bất lực em mới mà sao em em là sình gì á đây để em gánh cho anh ờ em gánh nha trận này là phải gánh cho em trận này thua là thua luôn á là tụi mình không gặp nhau nữa đâu á ừ. đây là bây giờ là không ba rồi nha em xem hơn tiêu nhiều rồi lần đầu em mới gặp youtube vậy á à lần đầu mới gặp youtube vậy hả ôi ngày mai nhớ lên youtube coi video của anh trên kênh hg nha Đây rồi trả trước mặt kia Trời chị cao mui là chết rồi kìa Nè nè nè Lúc bay chị cao mui Mình đi riêng nên mình an toàn hơn đúng không Rồi nắp hai rồi Em toàn Đây, giờ, cho nên chị... Tập trung bắn em ơi tập trung bắn đi em trai Bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi rồi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi Đây đây đây nóng hai nóng hai nóng hai nó hai rồi ok cố lên cố lên cố lên mọi người dạ, ơi thôi lần đầu tiên lên trên đi lên trên đi bò ở trên mà bò cứ lên cứ lên trên lên trên lên trên đi bò ở trên á đây đây lên trên lên trên đi nó ở trong đây nè cái này đâu cái này đâu trời ơi nó ở đâu cứ lên cao đi nó nãy à em đi lên trên chứ thì cậu rồi mẹ lát quá hình như là còn một đứa rồi còn hình như còn một đứa rồi còn đây này đây này đây nè ở đâu vậy đâu vậy thấy rồi thấy rồi thấy rồi em thấy nó em thấy nó rồi ở dưới dưới dưới dưới dưới dưới dưới dưới dưới bên ngoài bên nhà nó đây bên ngoài bên ngoài dưới bên ngoài đây thấy rồi trời ơi đúng rồi ôi đằng sao kìa ơi đằng sau hay quá cũng hay chị thấy em chưa em bảo là em đánh mà em ơi em ơi trận này chị bắn nốt ba thằng á em alo alo ủa nhưng mà nó hồi sinh lại em có bắn nó chết mà lần luôn á nhiều quá cũng uh, không mà anh ơi xét được cái bông keo các bạn ơi trời chết quá không sao đây em trai trời em cứ gánh chị Camu tiếp đi để anh gánh chị Sim cho đúng không Sim ơi giờ đúng không Sim ơi trời ơi em gánh chị Camu không nổi đâu gánh chị Camu không nổi chị Camu gà lắm em lấy đồ là chị lúc được ba thằng của em alo ba thằng luôn. không sao em trai lúc mấy chị mà không lóc được thì ai lóc cho hả nhưng mà ai em em cũng là người bắn chết mà ô chị nói cái gì đấy em, em đã, đã nói những sự thật nhất có thể rồi tập nó hay rất nhiều em thấy rồi, từ từ tập trung tao ăn tập trung bắn lại à, ơi mày làm lộ vị trí rồi lộ vị trí gì nó chạy ngang qua cơ mà ờ... em đã đứng trên lốc gà em không chết đâu đừng lo chim mèo đi theo em nó ở trong nhà đấy á trong nhà đấy cẩn thận kìa kìa kìa kìa kìa kìa đối diện ôi hai đằng hai đằng núp vô núp vô vô ok một chết một rồi một thằng chấm nha Woo, bơm bơm bơm bơm bơm dạ. cây đậu xanh cám ơn ơi cứu em ok cam đi luôn hả cứu đi cứu <laughs> sim ơi sim cứu ca sim ơi à, sim ơi em cứ bắn đi cứ bắn đi kìa kìa kìa chị kìa chị em cứ bắn đi em cứ bắn đi xong rồi rồi nó luôn thua luôn nó rồi nó thua luôn rồi em chơi với em kéo lại hết nha thua luôn rồi trời đất ơi thề em có Nico mà các người nhìn đi nhìn cái đam của tôi đi các người nhìn cái đam của tôi đi các người nhìn đi ai gánh ai ừ tính ra là em gánh cũng nhiều em giết bốn mạng thề em ai bắn cho bay giết ai bắn cho bay giết ờ nhưng mà cái vấn đề là nếu mà chị đã nóc được nó là chị đã, đã được kêu rồi chị hiểu không chị nóc được ba ạ kinh ngạc rồi nó cái ba là thôi không sao mình chơi lại đi bạn ơi Caron cơ hội kìa cơ hội kìa à, à ừ, ừ ừ ok để ngày mai cay sơn súng cho sim nhá nhá chắc là 15 ok để ngày mai cay sơn súng cho sim luôn Trời các bạn ơi, người ta là có súng đỏ, súng vàng, súng xanh Ôi cái súng xanh đẹp nhờ mà sao tôi không có súng các bạn ơi Ngày mai quay luôn Đấy, cơ hội đấy Ê, ê, ê, cảm ơn chị, chị Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị Tân Ông Cái số tiền mà em nạp vô nick sim còn nhiều hơn nick em đó chị Tân Ông Ủa thiệt luôn hả? Ờ, thiệt mà, cái quay vô sim hơi nhiều đồ á Ồ, cái này tôi không biết nha, ok rồi, ok, nhìn Camu nhìn như Ninja Lít các bạn ơi, hay quá Ờ, cái bộ đó cay quay cho Camu đấy Ồ, thế á à, bộ, bộ này là của Kairon quay Ê tính nghe à. nít ờ, cái tiền mà em nạp vô cho mọi người còn nhiều hơn tiền mà em nạp vô nít em nữa Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, ờ, cẩn ờ. thận Sao lưng, sao lưng, thằng, thằng, thằng, thằng bố nó bị nắp hay gì vậy? À, đây nè Ôi cái gì vậy, nó hắc hả? Ôi trời ôi, ôi, chết tôi bánh mù mắt quá Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi Đây, mày à cậu Mày, ok, cứu, cứu bồ, cứu bồ Đấy Bồ chắc sư rồi còn đâu cứu đông cứu đông cứu đông Được, được. Được, em đứng gần bồ à, mà. À, em chết rồi chị ạ. À? Chị, chị biết sao hồi nãy em đang mắng thanh, thanh niên ờ. kia. Ôi, sao lưng Sao nhục nhã thế cái? Em máu chiến chị ạ. À? À thế à? Chứ không phải bắn gà à? Không, em máu chiến ấy, em kiểu lên sau đó em hô lên, ơi. anh em hô xuống. Chịu rồi. gà thì có trời. Gà đâu mà gà, đấy là nhìn cá mui này, nhìn cá mui bị nóc này. Ở phía trước, phía trước, phía trước à thế thế rồi thế thế rồi thế thế rồi nó sao được camo ơi trời ơi kinh nhà kinh ở nhà nói chung là ôi em nói chung là vẫn thấy con uh, Ronaldo nó vẫn lợi hơn nha à, sao thằng sao thằng đồng đội bị chết vậy đồng đội bị nấu rồi chắc bị bị ai nấu rồi thằng trong kho chắc chắn luôn nhưng mà chờ bo đi chờ bo chờ bo điên bị bị bo giết trời ơi hy sinh đồng đội kìa nó chạy từ bo nó chạy từ xuống ra em sim chạy đi đâu sim chạy đi đâu ấy rồi ơi là rồi ừ cái tay bị gì á nó đang nó đang chạy này xin nó bắn đi sim sim đâu kìa sim ơi trời ơi thật cái gì đó, nó bị mưa quá mọi người đấy nó bình thường em hồi nãy bị lác mọi người ơi thôi thôi thôi thôi đó súng súng được xe súng lược sơn này các bạn nè nó sẽ đảo lớp đi thử súng lại lâu mất chê tôi đâu em đưa ở ờ, không chỉ mới hay mà ở đâu thì mới hay mà ô cay nói đâu ơ ừ. <laughs> cay cay dám chơi không mày làm chơi không mày làm chơi không chị bất hay mà thế mới được khen xin bắn hay trong nước mắt trước mặt hai trước mặt hai người kìa đấy đâu đâu nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc sao em là nô lệ của nụ cười buổi tối em là nữ hoàng của nước mắt Học đâu ra vậy trời mì nữ hoàng nào Chết rồi chết rồi chết rồi Đây đây sau, sau lưng đúng không Sao nó lại móc được nè Từ Bằng bó bằng bó Rồi Trên nóc nhà Không sao không sao cứu được cứu được cứu được cứu được cứu được cứu được cứu được Hèn quá Ôi rồi Đậu xanh trên nóc nhà Sao lúc đó chiếc mặt vậy chiếc mặt chị với chiếc mặt nó trong nhà trong nhà Ôi nó kêu ghét mình nữa Trời Ôi. Cây nhờ. mày dám giết em tao. Ôi Cây vậy nồi. Nó ờ. chạy rồi, nó chạy rồi, chạy vòng cái, chạy vòng cái. Cảm ơn. Chị thấy rồi, chị thấy rồi, chị thấy rồi. Kìa, bên trong, bên trong cái rậu. Hai. Ơi. Ờ, nó cứ cắt chị mình trời ơi dạ. cái bò ôi cái bò ôi cái bò ôi cái bò ôi cái bò dạ. ôi chạy chạy chạy chạy lại chạy lại ờ đó đó cửa sổ kìa cửa sổ cửa sổ kìa chạy cửa sổ ấy đúng rồi chạy nó vẫn ở đây này nó vẫn ở đây nè đúng rồi đấy <laughs> à! oh công tú đau khổ quá chị cam ơi cuộc sống mà em cuộc sống mà em ừ, chị cũng uh, cuộc sống mà nói chung là vậy thôi em bây giờ em mới lên câu siêu cây cây sở trường của mình này nói chung là súng súng này thì uh, được sơn cũng khá là thú vị đấy <laughs> mà highlight thì chưa <laughs> có à camo em này chỉ xài súng đấy thôi à À, hôm nay chị sẽ, sẽ xài súng này để bắn nó gọi là highlight. Ồ, oh, cái MB5 của Sim dễ thương cay. Đâu? Thương cực. Úi giời ơi, cái MB5 cay quay chứ ai. Ôi, mình chạy, mình chạy, mình chạy, mình chạy nha. Cái mọc à, đây nó ra trong cái lưới kìa. Ê, ê, bắt được sim. Ôi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Từ từ. Kìa, sao nó mạnh vậy ta? Nó nhắm cái gì vậy? Hồi máu cái gì? Nó vẫn ở đấy ạ, nó vẫn ở ờ, đấy ạ. Ờ, Mày chết con. Ôi ôi. Ôi sim. Em em đắp được thằng bạc ơi. Đấy nó đang chạy tới kìa, đang chạy tới kìa sao luôn bức tường sao luôn bức tường luôn sau lưng được được được được được cứu em được cứu em được cứu em à, được được được được được được được được cứu em cứu em cứu em oh my god nó nó nó mờ rồi đấy ấy à. mày bắt em em đang từ từ em đang cố nóc thằng bên này nóc hai oh chết rồi chưa hay quá cay ơi hay quá vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay lại là như thế đó rồi ơi là rồi cái ờ, các bạn là súng này bắn trước quen thôi lúc là quen thì khác khác khác liền ờ, trời vâng, ơi em tin chị mà phải tin chị chứ Mua bông keo chị, chị em với nhau không tin Còn tin ai bây giờ Cái này của em là do em chưa lên ờ, Cấp độ 7 rồi nghe Súng MP5 ta Ôi nhưng mà cầm hôm bữa là em thích bắn cây bắn xa này cật luôn nhá Ờ cầm à, được hai cây không mọi người Không cái được, nói được, là được. Cái nói là xin chỉ cầm vector được hai cây thôi À, à vector là dạ, ok Ơ được mà Đâu, chỉ có Vector mới cầm được hai cây thôi. Đâu, ờ, được cầm được. Đúng, đúng MB5 làm sao mà cầm hai cây được? Vector, có Vector. Ôi rồi nó nhanh quá. Ôi nó nhanh quá à. Nó, sắp chết rồi, đây đây. Ôi rồi nó thấy chị rồi. Thả bông keo ra, thả bông keo ra. Xui quá. Bông keo, bông keo, bông keo. Ok ok. Trời ơi, cái kia hạ thẻ mê bơm keo ra, siêu có biết bơm keo là cái gì không? Chưa có chở. đồng đội ơi, đồng đội ơi. Oh my god. Cứu lắm này ơi, cứu này anh trai Rồi xong à, luôn chết luôn đồng đội ngáo rồi đồng phải đồng đội ngáo rồi Trời ơi toan rồi lại thôi thì uh, uh, chúng ta bỏ cái súng uh, <laughs> kia đi á nhà chúng ta <laughs> chúng ta chị chị chị chơi đến uh, chị chơi ấy đây thôi thì uh, chúng ta chơi uh, hôm nay mình sẽ review cho các bạn súng uh, famous uh, mới của mình và bây giờ mình sẽ chơi súng khác đây <laughs> Okay. thấy không? Okay. Tao mua một súng xanh, một súng đỏ. Trời ơi, nó lại ngầu. Trời ơi, súng súng này nhiều mà bắn gì gà. Nè, đánh nhau không? Vô. Ý kiến còn đánh giờ. Ok. Mình đang ở trên mình đang có lợi ấy. Thời gian cũng không lợi lắm Ôi. đâu. Trời nó nóc mình nhanh quá. Trời ơi, mình chưa mua bom keo nữa phải. Thề luôn quên mua bom keo nữa. Vô vô các bạn. Ôi rồi ôi trời ơi hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng à, trời ơi bốn phía luôn chịu mỗi đứa đi mỗi phía mình bị câu bọn này bọn này chơi hay bọn này chơi hay bọn này chơi hay thôi làm lại trận mới lại có cái gì